dự án Tebeco Riverside, một sản phẩm của TTB Group. Dự án Tebeco Riverside, khu đô thị hiện đại của chủ đầu tư TTB Group, tọa lạc tại vị trí kim cương của thành phố, sở hữu 3 yếu tố, nhất cận phố, nhị cận giang, tam cận lộ, gần phố, gần sông, gần đường giao thông đã đưa giá trị của dự án lên một tầm cao mới với quy mô lên tới 13 hecta nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 27% đã cho thấy sự thoáng đãng mà dự án mang lại cho cư dân của mình. Dự án bao gồm 6 tòa chung cư cao từ 19 đến 25 tầng, hai tòa tháp đôi và các khu biệt thự liền kề với tổng mức đầu tư lên tới 1.700 tỷ đồng, cung cấp trên 2.000 căn hộ và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho mọi cư dân. Dự án Tebeco Riverside khéo chọn cho mình một vị trí đắt giá nằm ngay giữa trung tâm thành phố, tiếp cận dàng với hệ thống đường giao thông thuận tiện của thành phố. Xung quanh là mạng lưới các cơ quan hành chính, trọng điểm văn hóa như trường học, bệnh viện, ngân hàng, trung tâm thương mại. Chuỗi nhà hàng ẩm thực và không gian quán cà phê sang trọng mang tên Seoul Sky, Lam Coffee. Đây là một trong những tiện ích nội khu đáng chú ý bởi sự tiện lợi mà nó mang đến cho cư dân sinh sống tại đây. Với view mở, menu phong phú, phong cách phục vụ chuyên nghiệp đã chiếm được cảm tình tốt từ phía cư dân cũng như mọi khách hàng. Được thiết kế theo không gian mở, và mình vào thiên nhiên, khu chơi trẻ em tại Tebeco Riverside đáp ứng đầy đủ nhu cầu về sân chơi cũng như sự trải nghiệm thú vị cho trẻ nhỏ với các loại hình như nhà bóng cỡ lớn, cầu trượt siêu tốc, mô hình leo núi, bập bênh vui nhộn chắc chắn sẽ tạo cho các cư dân nhí sự thích thú và ấn tượng đến khó quên. Bể bơi tại Tebeco Riverside được xây dựng với những thiết kế đặc biệt nằm giữa không gian tươi mát của cây xanh xen lẫn vào trong những tòa chung cư cao tầng với diện tích đủ để đáp ứng chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt của cư dân tại chung cư cùng mức giá vô cùng ưu đãi. Với thiết kế theo phong cách Singapore xanh, thân thiện với môi trường, cùng công nghệ lọc nước tiên tiến 24 trên 24 giờ sẽ luôn đảm bảo dòng nước trong xanh cho mọi cư dân trong khi sử dụng. Khu thể thao công cộng ngoài trời chính là nơi chăm sóc, rèn luyện sức khỏe tốt nhất tại Tebeco Riverside với hệ thống máy tập tiên tiến mang thương hiệu hàng đầu kết hợp cùng hệ thống khuôn viên cây xanh tươi mát đã và đang hàng ngày mang lại những giá trị về sức khỏe và tinh thần vô giá cho mọi cư dân nơi đây. Các căn hộ với diện tích từ 55m2 đến 80,3m2 gồm 2 đến 3 phòng ngủ được thiết kế với kiến trúc ấn tượng nội thất đỉnh cao cùng những gam màu sang, dịu, thanh lịch, quyện hòa vào thiên nhiên khiến căn hộ trở nên sang trọng và tinh tế hơn bao giờ hết. Kết hợp với view tận dụng ánh sáng từ bên ngoài sẽ tối ưu hóa được công năng sử dụng. Đồng thời, ban công rộng rãi sẽ trở thành ngôi vườn thu nhỏ cho những ai yêu thích cây xanh. Tebeco Riverside được chủ đầu tư áp dụng những công nghệ xây dựng tiên tiến cho các đơn vị hàng đầu về xây dựng thực hiện Trang thiết bị thang máy với hệ thống camera an ninh chất lượng, thiết bị phòng cháy chữa cháy đều được sử dụng bởi những thương hiệu chất lượng hàng đầu, được kiểm định bởi cơ quan chuyên môn của nhà nước, đảm bảo độ an toàn khi sử dụng. Hệ thống bốt bảo vệ, nhà để xe kiểm soát quá trình ra vào, đảm bảo an ninh cho khu đô thị. Đồng hành với chủ đầu tư là những đối tác uy tín để tham gia hoạch định, thiết kế, phân phối, quản lý và vận hành dự án tòa đầu Dream Home thuộc dự án TBCO Riverside đang gấp rút được hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ từng ngày để sớm bàn giao nhà đến tay khách hàng. Mọi công tác thi công đều được giám sát kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cho dự án. Hiện tại thì tòa đầu Dream Home đã được ốp lát, lắp thang máy, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đón chờ những chủ nhân tương lai của mình. TTB Group đã và đang triển khai hoàn thiện dự án TBCO Riverside, khu đô thị đẳng cấp Singapore nằm cạnh dòng sông cầu Thơ Mộng Nơi đây sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn và bình an cho những chủ nhân sở hữu nó. Tebeco Riverside hướng đến tương lai không xa trở thành khu đô thị sầm uất, tiện lợi cho giao thông, đạt chuẩn các tiện ích với đẳng cấp 4 sao, kỳ vọng dẫn đầu, phát triển nở rộ trong thị trường bất động sản. Dự án Tebeco Riverside, một sản phẩm của TTB Group